mùa xuân đúng rồi đẹp quá đó chào chào quá kiểu người ta có hàng sẵn rồi á mình chỉ bông mình để lên thôi của tao nhà đó nó hàng ra ngồi xuống ngồi ngồi mỗi lần Đi, giờ mình đi ờ, từ từ mình đi vô. Quay tao Đức. Đó, hai bà dì á, hai bà dì đi chùa. Mình đi, mình đi với bà dì đến chùa Pháp à. Đó, đi chùa mới giờ qua bên chùa Pháp. Đi. Vô đi tao quay mày cho. Thôi. quan khách lưu ý coi chừng kẻ gian móc túi, rạch túi, giật dây chuyền, điện thoại di động và cẩn thận giữ tiền bạc, tư trang, giày dép của mình, đặc biệt cảnh giác ở những nơi đông người. ơi nhìn qua bên đây thấy hai vụ nó tiêu rồi bóng lại bóng ra đây hả ta hả Thank dạ. you.